Pariyami Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami Sura Meraya Machapamadathana Veramani Sikhapadang Samadhiyami Imani Bancha Sikhapadani Sadukang Kato Appamadena Nitya Kalang Samarakhi Tappang Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. À ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng na Silena sugatinyanti, silena bhoga na silena niputinyanti, tasma silang viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tính hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thú xa thú lành thay. Chúng con kính di ân sư thanh tâm đã truyền tâm quy và ngũ giới hàng Phật tử chúng con.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 khai giá. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính à, chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ à, Pháp Sư uh, chưa có vô. Dạ con xin uh, con xin dùng mấy phút này để con hỏi uh, bạch với sư thanh tâm á, là bây giờ là ngày 7 tây tháng 6 bạch sư như vậy thì khoảng chừng nào là chư tăng bắt đầu nhập hạ về sư tâm con không nhớ là còn à, một hay hai tháng nữa phải không bạch sư à ngày mà chư tăng nhập hạ đó à, dễ nhớ lắm mình cứ tính là rằm tháng 6 ta đó ha rằm tháng 6 rồi cho tới uh, rằm tháng 9 là xong ừ đó đó là cách dễ nhớ nhất ha là bây giờ là rằm tháng mấy ta vậy sư bây giờ mới là rằm tháng tháng tư à rằm tháng năm à bây giờ là rằm bây giờ là rằm tháng à, đâu mới qua rằm tháng tư ờ, mấy ngày à dạ còn hai tháng nữa sư dạ à hai tháng ồ như vậy là năm nay là là chưa tăng vô là khoảng tháng tháng tám tháng bảy tháng tám thì là tháng sáu dạ dạ dạ là con hiểu rồi dạ dạ con chưa ân kia À, bây giờ sư ờ, Pháp Thanh chưa có đến thì ờ, trong khi chờ đợi sư Pháp Thanh đến thì mời quý vị ngồi tĩnh tâm vài phút nha. Dạ. Yeah. Ngồi ngồi ngồi thiền đi. Nếu mà sư chỉ cho sư chỉ, dạy yeah. Dạ. ý ờ, quý vị ngồi thiền. Nếu mà quý vị đắc thiền mai mốt quý vị độ lại sư nha. À. Nếu mà quý vị sanh về cõi trời quý vị độ độ độ sư nhớ tới sư thì cái cận tử nghiệp á à, nó có Thừa Phúc Khanh vô rồi đó thưa sư sư Phúc Khanh đã vô đã. Dạ. rồi như vậy dạ. mời mời một vị uh, thỉnh pháp sư đi nha dạ yeah. à, kính lễ sư pháp thanh ạ à. Dạ. yeah. dạ con dạ. xin kính lễ sư pháp thanh vừa mới vào đạo tràng dạ nguyên như thấy giảng sư đã vào nguyên như xin kính mời à, đạo tràng cùng với nguyên như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ à. nặc mô ta xa Sagawato Arahato Sama sambutase nakmutase Sagawato Fagawato, Arahato Sama sambutase nakmutase Sagawato Fagawato, Arahato Samma Sambuddhasa Brahma Jalokati Pati Sahampati Katan Jali Anti Warang Ayajata Santi Thasantam Parachakka Chatika Dese Tu Thammang Anukambiman Bachang San Thamma Phê Rinh Quy Nhà Danh Cha Ca Giang Sua Tân Cha Bản Thăng a phi thầm mà chấm mừng a cô ta tu cha tu sát cha đắn đăng bà bố tha này ye parisa và mắt chê e saham sa brahma ba ti aya cha tha tuân Hi Pha Quê Na Tam bút Thô na Karunyena Thiwasaya Tanha Guthaya Padena Nikada Yang Tato Gato Bancha Wangya Dayo ye Amang ba ye Si Thammato Tato Ba Phuti Sambuddho Anuna Dhamma Desanang makawasani desesi satta nang an tha sin tha kang tena sa tu ayo phante desi tu thamma desanang sambajitha parisaya anukambam bikatawe nắc mô bút tha giá Nắc Mô Tham Ma Giá, Nắc Mô Sankha Giá và Nguyên Như con xin kính thỉnh Sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và Nguyên Như xin kính mời MC Nguyên Trang à, có thể đọc phần chánh kinh cho Ngài ạ. À. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bích Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Dạ con Nguyên Trang và dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ um, sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết mọi người có nghe âm thanh của con rõ không ạ? À? Dạ thưa nghe. Rõ. Rõ dạ. Sao? Dạ dạ cảm ơn, dạ dạ cảm ơn chị. Um, rồi sau đây con xin ờ, đọc phần chánh kinh ạ. À. 2. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, người nào không tái sanh, có phải người ấy biết rằng ta, ta sẽ không tái sanh? Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào không tái sanh, người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Thưa ngài, làm sao biết Tâu Đại Vương, nhân nào, duyên nào đưa đến việc tái sanh. Do sự chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy, nên người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Xin Ngài cho ví dụ, Tâu Đại Vương giống như người nông dân gia chủ, sau khi cài đất và gieo hạt, có thể làm đầy kho lúa, người ấy vào người ấy vào lúc khác, không cày đất, không gieo hạt, rồi thọ dụng thóc lúa đã được tích trữ hoặc phân phát hoặc sử dụng tùy duyên. Tâu Đại Vương, có phải người nông dân gia chủ ấy biết rằng ta sẽ không làm đầy kho lúa? Thưa Ngài, đúng vậy, có thể biết được. Làm sao biết được? Nhân nào, duyên nào đưa đến việc làm đầy kho lúa? Do sự chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy, nên người ấy biết rằng ta sẽ không làm đầy kho lúa của ta. Dạ con đã đọc xong phần phần chánh kinh nè. Dạ sau đây con kính cung thỉnh ngài à, sư pháp thanh từ bi hoan hỷ à, cầm mic để giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Đà giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hoàng thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng à, xin chào tất cả quý tu nữ và quý phật tử và dạ, hôm nay thì à, trời đang mưa cho nên cái à, cái âm thanh nó bị hơi à, hơi ồn không biết là quý vị có nghe rõ không ạ à? dạ thưa rõ à dạ dạ dạ, rõ dạ, thưa sư dạ dạ mưa cũng à, mưa cũng khá thì à, cảm ơn cô à, Nguyên Như và cô Nguyên Trang đã à, bài và đọc cái phần à, chánh kinh của ngày hôm nay về cái câu hỏi của à, vua vua đá về vấn đề tái sanh à thì cái vị nào mà đã đạt đến cái uh, sự chấm dứt hoàn toàn tái sanh à, thì cái vị đó sẽ sẽ biết mặc dù là cái câu hỏi thì nó rất ngắn gọn nhưng mà để hiểu hiểu thấu đáo được cái ờ, cái cái, cái ờ, này đó thì chúng ta phải đi từng bước tại vì cái cái à, cái sự tái sanh đó ta phải hiểu cái nguyên nhân dẫn dắt đi tái sanh cái đã thì thì chúng ta mới biết được thế để mà tránh dứt cái tái tái tái sanh thì à, trong cái, à, cái giáo pháp của Đức Phật à, có giải thích rõ về cái vấn đề hai cái định lực à, lưng hồi tái sanh mà cái cái lưng hồi tái sanh này đó nó luôn luôn nó đi chung à hai cái định luật nó có liên quan mật thiết với nhau là cái luân hồi tái sanh và cái nhân quả tương quan hay là cái à, gọi còn gọi là cái cái thập nhị nhân duyên à, thập nhị duyên khởi tại sao vì cái hai cái này đó nó nó giải thích à cái nguyên nhân để mà dẫn dắt một cái cái chúng sanh mà bị tái sanh thì uh, do cái do những cái cái chetana hay là tư tâm sở à, hay là còn gọi là là tác ý à do những cái tác ý ở trong quá khứ nó là nhân nó là nhân à chính cái à, những cái cái nhân này đó nó là một cái mãnh lực à năng lực để mà dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh hay là chính cái cái cái tư tâm sở này cái tác ý là một cái năng lực để mà vận hành cái dòng quay sanh tử linh hồi à, chính cái à, nhân quá khứ à nó đưa đến quả hiện tại rồi khi mà thấy chúng sanh mà không có hiểu biết thì tiếp tục tạo gieo trồng những cái chủng tử ở trong cái đời sống hiện tại hay là nhân hiện tại thì nó sẽ đưa đến cái quả vị lai à, thành ra thành ra vô minh tức là sự không hiểu biết à, không hiểu biết không phân biệt được thiện bất thiện à, những cái pháp nào là chân lý cái pháp nào là phi chân à, đó. rồi chính vì không hiểu biết mê mờ lầm lạc à, thấy đối tượng một cách méo mó cho nên cái tác ý nó tạo hay là trong cái cái à, nhân 12 à, nhân duyên thì gọi là hạnh hành thì có gì thân hành khẩu hành và ý hành nè mà trong cái thân hành khẩu hành ý hành này đó thì nó còn chia ra là phúc hành tức là những cái những cái hành động à, tâm nghiệp thiện hay là phi phúc hành là những cái những cái thuộc về à, tam nghiệp mà bất thiện đó còn cái cái cái bất động thành ấy, cái bất động thành thì à, nó thuộc về à, cái sự à, tu tập về các cái đề mục mà, mà vô sắc thì cái này mình nó nó cũng là một cái để để đưa đến cái sanh à, của các quý vị phạm thiên tại phạm thiên ở cõi trời vô sắc đó thành ra chúng ta thấy rằng đó do cái do cái gì do cái à, năng lực à, hay là cái cái cái vô minh à, nó mà tạo trữ những cái cái công cái phước báo hoặc là tạo trữ những cái chuẩn tự xấu à, hoặc là tu tập để mà có cái sự mong à, cầu tái sanh à, đến những cái cảnh giới à, như mình mong muốn đó. thành ra đó chúng ta thấy rằng nè cái à, vô minh nếu mà duyên cho phi phúc hành hay là cái sở hữu tư đó và nó hợp trong 12 tâm bất thiện thì sao à những chúng sanh này sẽ đi đến những cái cảnh giới không có được tốt đẹp à những cái cảnh giới ừ, đem đến những cái sự khổ đau ừ. còn nếu mà à, vô minh mà duyên cho phúc thành á, tức là sở hữu tư á, nó hỗ trợ các cái cái hiện sự à ví dụ như bây giờ á, cái trường hợp một cái vị hành giả à, tu tập thiền định nhưng mà đó, với cái mong muốn là gì là à, được tái sanh đến những cảnh giới chư thiên hay là phạm thiên hay là đại phạm thiên đó thành ra đó mặc dù cái này là thiện à là phúc hành nhưng mà nhưng mà trong cái cái thúc đẩy à ở phía sau đó nó là phiền não à cho nên đó là những cái những cái quả lành à nó cũng đem đến à, để những chúng sanh này có được cái phước báo ừ, họ hưởng nhưng mà sao nó còn sự trói buộc ở trong tam giới à thành ra đó trong cái cái gọi là pháp thành ma viên này đó là nó gồm cả cái vô minh mà nó thúc đẩy cho phúc thành hoặc là phi phúc thành nếu mà dẫn chúng sanh vì lầm lạc à tham tấm tức tinh bị xúc tạo những cái cái bất thiện nghiệp ở trong đời sống hiện tại à, thì sẽ đi đến những cái cảnh giới khổ đau à, trong những kiếp sống tương lai à, nhưng mà những chúng sanh á có sự hiểu biết nhưng mà cái hiểu biết này đó nó còn bị chi phối bởi bởi phiền não à bởi sự mong cầu à, mong muốn được thế này thế khác à, cho nên á chúng sanh này thực hành các cái à, cái thiện khác nhưng mà cái cái cái phía sau cái sự thúc đẩy nó nó là là phiền não và bất thiện à, cho nên đó là cho nên đó là nếu mà chúng ta không có học không có tìm hiểu thì sao khi mà gieo trồng những cái bất thiện thì phải chịu ở trong giới khổ đau còn nếu mà thực hành những cái pháp thiện à, với cái tâm còn mong cầu thì sao nó cũng có cái buộc chúng sanh vào cái vòng quay liên hồi cho nên á cho nên á bất thiện nó cũng là trói buộc mà thiện mà được thúc đẩy bởi vô minh ấy, thì cũng cũng là sự trói buộc à, cho đến khi nào mà chúng ta có sự hiểu biết à, cố gắng nỗ lực tu tập à, thì khi mà đạt đến những cái cái, cái thánh đạo thánh quả các cái tuệ giác lần hồi nó sanh khởi à thì quý vị thấy rằng là sao cái gì thánh hữu học các vị này đó do cũng cũng còn tái sanh à, mặc dù là mặc dù là không còn rơi vào khổ cảnh tại vì nhờ trí tuệ nhờ sự hiểu biết các cái nhân bất thiện à, đưa đến những cái cảnh giới khổ đau đó đã diệt trừ nhưng sao những cái vị này cũng còn cũng còn mong cầu và nỗ lực tu tập để để giải thoát à, cho nên đó, là các cái vị này đó còn tái sanh à, nhưng mà cái không quá không quá bảy kiếp nha hoặc là sự nỗ lực của cái ờ, vị thánh Ana Hà nữa thì sao chỉ còn tái sanh một kiếp mà thôi đó thành ra thành ra cái chúng ta thấy rằng cái động lực để mà cho cái vòng quay sanh tử này đó nó vận hành này là phiền não à nếu mà phiền não mà mãnh liệt càng mạnh thì cái vòng quay à, nó sẽ dài ra còn nếu mà phiền não mà nó giảm thiểu à nó yếu ớt à, thì cái vòng quay nó sẽ sẽ thu ngắn lại đó cho nên á cho nên là cái sự tái sanh luân hồi à, chúng ta nếu mà cái người mình có tu tập đó, mình sẽ sẽ quan sát mình biết được đó thành ra thành ra các cái vị nào mà đã đạt đến cái tầng thánh cao thượng tức là tứ đạo tứ quả hay là thánh vô lậu hay là thánh a la hán thì sao các ngài duyệt lại các cái pháp mình đã chứng đắc và phản tỉnh để xem xét lại các cái cái phiền não mà mình đã diệt trừ hay là những cái thằng ký sử à, mà mình đã diệt trừ thì các vị sẽ sẽ biết rằng mình còn tái sanh không còn tái sanh nha thì ở trong đây à, cái phần chánh văn cũng có có minh họa cho quý vị thấy đó. À, nhưng mà để à, rõ hơn đó, thì bây giờ à, quý vị mình hàng ngày thì chắc ai cũng có ờ, nấu nướng rồi đó thì gì biết rằng ờ, thường thường thì bây giờ đó hồi xưa thì người ta sử dụng ờ, than củi à, nhiều cái vật liệu để mà mà mà nấu nướng còn bây giờ thì đa phần thì à, người ta nấu bằng cái gì nấu bằng à, ga hoặc bằng điện nha thì cái cái mà để quý vị sử dụng để nấu nướng là là ga à, hoặc là điện thì khi mà có ga có điện à, thì nó sẽ tạo ra cái cái nhiệt lượng à, để mà quý vị nấu nước ha. nhưng mà khi mà quý vị bật công tắc lên à, điện không có thì à, thì mình không thể nấu nướng được hay là hoặc là bật lên nhưng mà bây giờ ga nó hết thì cũng cũng không thể mà mà nấu nướng được ha thành ra đó giống như giống như là cái vị mà thánh a la hán à, vị thánh à, lậu tận thì quán xét rằng tất cả những cái phiền não à, là nhân mà nó đưa đến tái sanh luân hồi đã tận trừ hoàn toàn à, đã diệt tắt hết rồi đã được đào bứng tận gốc rễ rồi thì như vậy đó thì cái cái sự tái sanh luân hồi nó sẽ chấm dứt nè thành ra các cái trong các cái à, cái mà vị thánh sau khi mà đã chứng đắc đã nói lên những cái bài kệ à, à, coi như gánh nặng để đặt xuống việc cần làm đã làm xong à, sau kiếp sống này là không còn tái sanh luân hồi nữa đó thì đó các ngài các ngài đã đạt đến cái cái tầng thánh thứ tư rồi à, thì các ngài biết rằng cái con đường tái sanh luân hồi à, của mình à, sẽ chấm dứt đó, cho nên đó là là những cái nhân nào à, duyên nào đưa đây đi tái sanh mà nếu mà đã đoạn tận à, thì sẽ chấm dứt ví dụ trường hợp à, các vị thánh hữu học là mới có diệt trừ cái gì diệt trừ những cái hạ à, phần thiết sử à, rồi giảm thiểu tham sân ở cái mức độ thô thiển rồi đi đến diệt trừ được tham sân à, nhưng mà sao à, nó chưa diệt trừ được năm cái phiền não bậc cao hay là năm cái thượng phần kiết sử thì vị này cũng còn phải tiếp tục nỗ lực để mà tu tập tạo trữ các cái công đức phước báo à, để mà đào bứng sát tuyệt à coi như không còn dư sót à, bất cứ một cái phiền não nào từ thấp tới cao à, thì như vậy đó, thì các vị này sẽ biết rằng mình đã à, chấm dứt tái sanh à, thành ra đó thành ra nếu mà cái người mà tu tập với trí tuệ thì mình sẽ mình sẽ biết được à, với trí tuệ mình biết là cái phiền não mình như thế nào à, có nhiều người á giống như khi mà mình mới sơ cơ tu tập mà mình chưa biết thì có nhiều lúc mình còn còn hoài nghi còn thắc mắc về cái cái sở hành của mình à ví dụ như có nhiều người có đôi lúc hoài nghi về cái sở hành của mình tại hồi đó sao tôi phiền não tôi ít lắm tham sân tôi ít lắm mà sao tôi càng tu sân thấy thấy uh, phiền não uh, tham sân của tôi nhiều quá vậy sự thật ra nó không phải là nó phải là nhiều lên mà tại vì hồi đó mình cái tâm mình nó chạy theo trần cảnh à, bị phiền não che án mình cũng thấy thôi à, rồi bây giờ đó giống như là nhờ cái cái trí tuệ à, cái trí tuệ mỗi ngày nó nó sáng lên thấy không nó sáng lên đó, thì lúc đó mình mới nhận thức được à, tham nè sân nè tham nè sân nè à, rồi mình hồi đó thì mình buông luôn mình lấy cái phiền não làm bạn cho nên là mình cặp kè mình đánh đố nó mình đi chơi mình không biết à, nhưng mà sau khi mà chúng ta phát triển được trí tuệ có sự hiểu biết rồi đó thì bắt đầu á, mình mới, mới nhận thức được à, lúc đó mình có niệm à, có niệm có tỉnh giác thì biết được à, tham đang sân à, hay là hoặc là sân đang sân à, mình biết là cái cái phiền não đang sân còn hồi kia đó mình tham mình đâu biết tại vì mình chạy theo nó đi dưới sự điều khiển của của phiền não à, rồi cái mình, mình nói à, trời tưởng sao tu càng ngày tôi thấy tham càng nhiều sân càng nhiều không thấy nhiều mình đừng có lầm tưởng vậy rồi mình mình ờ, mình hoài nghi cái lời dạy của Phật rồi mình mình bỏ dở công trình nhưng mà mình phải thấy là quan hỷ tại hồi xưa đó à, tôi cái sanh của tôi cũng quá trời lớn luôn mà tôi đâu biết mà cái tham nó, nó quá là nhiều luôn mà tôi không biết à, tại sao hồi đó mình bị phiền não nó sai sử nó điều khiển nó che mà cho nên mình biết mình cứ tưởng là cái đó là cái tự nhiên cái tự sắp đâu phải riêng tôi ai cũng vậy mà à người này cũng vậy người kia cũng vậy chứ không phải riêng mình tôi thành ra mình cứ nghĩ là nó là cái chuyện bình thường nhưng mình không biết mình chưa biết mình phân biệt được cái cái mặt mày của của cái những cái nguy hiểm tai hại của của bất thiện à đó rồi sau khi mà chúng ta phân biệt được cái mặt mày à, của phiền não mình nhận diện được nó mình nhận thức được nó à và mình biết được cái lúc nào là cái tâm của mình bình thường à, lúc nào cái trí tuệ nó hiện khởi trong tâm mình à cho nên á, mỗi khi mà cái phiền não tham sân nó sanh khởi mình biết à rồi cái mình cứ nghĩ của sao kỵ ta sao tu tập sao mà tưởng rồi tu tập càng ngày cái phiền não nó càng ít mình còn té ra thấy phiền não nhiều em nó không nhiều đi nhưng mà tại vì bây giờ á sự nhận thức của mình á là rõ ràng hơn chính xác hơn à, giống như á giống như hồi đó cái, cái cửa nhà mình á mình không có làm dách làm phên mình không có làm cái cửa nẻo, cho nên ai muốn vô vô ai muốn ra ra thả cửa tự nhiên không còn bây giờ không có bây giờ mình biết rồi mình làm dách phên đâu đó đàng hoàng cửa nẻo rồi mình kiểm soát ai vô biết ai ra biết cái người nào tốt vô thì mình à, biết mình tiếp đãi đàng hoàng còn cái người xấu mà họ đến thì mình phải cảnh giác Thấy không à, chứ không phải chứ không phải là nói sao mà tôi tu càng ngày tôi thấy phiền não càng nhiều không phải tại vì hồi xưa đó cái tâm mình chạy theo à, tình cảnh bên ngoài buông lung dễ vui cho nên nó là mình không nhận diện được cái nào là là phiền não cái nào là trí tuệ à mình cứ để cho cái tâm mình buông lung chạy theo cành cảnh cho nên là là mình không có nhận thức được còn bây giờ đó nhờ có học hỏi nhờ có sự tìm hiểu rồi nhờ có anh, à, thì chúng ta lần hồi chúng ta nhận thức được phiền não thì khi mà mình nhận thức được à, tham đang sinh khởi à, sân đang sinh khởi à, tham đang sanh và diệt sân sanh nó diệt thì như vậy là mình thấy rằng cái cái cái phát hành cái sự học tập cái sự thực hành mình nó có tiến bộ à, để sao để mai mình nỗ lực à, để mình nỗ lực trong cái pháp hành mình mình quan sát cái cái ý nghiệp của mình nó càng cẩn trọng hơn à, thì như vậy thì chúng ta sẽ lần hồi chúng ta sẽ làm cho tất cả những cái phiền não nó giảm thiểu à mà khi mà phiền não mà càng lúc mà càng giảm thiểu thì sao à thì trí tuệ nó sinh khởi à cho đến lúc nào đó mà trí tuệ à, trí tuệ duyên cho hành tức là vô minh diệt mà hết vô minh diệt thì hành diệt hành diệt thì tất cả dòng tái sanh hồi có được cái là thôi không có cầu mong gì hồi trẻ thì nó khác hello dạ không biết là quý vị còn nghe được không ạ à? dạ con nghe âm thanh của sư rất là rõ hả dạ. à dạ dạ dạ, dạ. À, dạ. Nguyên Như ơi coi coi à, chị Hồng Nhung ơi coi chị coi ai chưa có miêu âm thanh đó chị miêu chị Hồng Nhung dạ con nghĩ thì ai chưa có miêu âm thanh dạ dạ con kính thỉnh sư ơi, ờ, tiếp tục ạ à. do đó, mà chúng ta khi mà chúng ta thấy được các cái phiền não của mình á thì mình đừng có đừng có ờ, nhiều khi mình hoài nghi à, rồi à, mình sợ à, mình đi à, à, thực hành sai à, rồi đó nhiều khi mình sợ ờ, tại tu kiểu này không biết nó đúng không hay vài bữa tẩu quả ngập <laughs> gì đó tùm lum la đó. thành ra đó chúng ta phải sống với trí tuệ à, có cái niềm tin và cái lời dạy đức phật à, đó thì cứ thỉnh thoảng chúng ta ngồi chúng ta mặc dù mình chưa phải là là đạt đến thánh đạo thánh quả gì nhưng mà đôi lúc đó, à, lâu lâu đó, mình ngồi mình tự quán xét lại cái nội tâm của mình mình xem coi bây giờ đó là khi mà phiền não tham sân nó sanh khởi mình có kịp thời mình nhận diện được nó hay không nè và mình cũng biết được khi mà tham nó vừa sanh khởi hoặc là sân nó vừa sanh khởi ở trong cái nội tâm mình không à, khi mà tham nó vừa sanh khởi sân nó vừa sanh khởi thì mình nhận diện được liền mình biết được liền à các cái phiền não nó đang hiện diện à, phiền não đang sanh à, phiền não đang diệt như thế nào biết như thế đó thì thì lúc đó mình có sự tiến bộ à, để kịp thời à, mình quan sát thành ra đó, Đức Phật dạy nha không làm mọi điều ác làm các việc lành giữ tâm trong sạch đó thì cái giữ tâm trong sạch đây là gì là luôn luôn chúng ta quan sát cái nội tâm của mình kịp thời mình nhận thức được mình biết được à, phiền não đang sanh đang diệt như thế nào biết như thế đó à, thì nhờ mình quán sát thường xuyên vậy à, mình sẽ thấy được cái cái sự tăng trưởng của trí tuệ và cái cái giảm thiểu của của phiền não à, đó rồi đến một lúc nào đó khi mà mình đạt đến được những cái thánh đạo thánh quả à, thì mình tự tự mình sẽ hiểu à, thành ra đó trong cái cái pháp hành á ehipasico tức là đến để mà thấy cho tự mình à, thành ra đó đức phật giáo pháp chỉ cho chúng ta những cái cái công thức những cái phương pháp à, những cái đường lối để thực hành à, rồi chúng ta thực, thực hành như thế nào à, thì với trí tuệ chúng ta sẽ hiểu biết à, cái cái sự tiến bộ nó song song song song với cái cái cái sự tinh tấn nỗ lực của mình ha à khi mà chúng ta cố gắng nỗ lực à, chúng ta thực hành à, nếu mà cái tâm trí mình á mình mạnh lên một chút hay là mình làm cho phiền não giảm thiểu một chút thì chúng ta sẽ được an ổn một chút rồi nếu mà chúng ta dung vào cái trí tuệ mình càng càng lớn càng nhiều thì sự an lạc của mình càng nhiều rồi đến một lúc nào đó mà các pháp độ à, sự thực hành của mình tròn đủ đầy đủ thì sao thì trí tuệ mình đạt đến giác ngộ hoàn toàn à, thì mình đã tận diệt được các cái phiền não và mình sẽ đạt đến cái hạnh phúc hoàn toàn đó thành ra đó khi mà chúng ta thực hành nếu mà chúng ta luôn luôn à, quán sát với cái trí tuệ à, chúng ta phản tỉnh xem xét à, về cái cái mình đừng có coi cái trí tuệ phát triển như thế, được tới đâu mà mình coi rằng mình nhận diện được phiền não tới đâu và phiền não cái cái cái năng lực nó còn mạnh như hồi xưa không hay là bây giờ mình đã đã tạm thời mình làm cho cái cái năng lực của nó giảm thiểu chính cái này đó để nó cho biết rằng cái sự tu tập của mình có có tiến bộ không à, chứ mình khỏi cần phải hỏi ai đó à, đó chính cái đó là cái phước lành của pháp bảo à, đến để mà thấy à, tự mình chứng ngộ ngay trong hiện tại này không có chờ không có chờ tới kiếp sau ngày sau ngày mai ngày mốt nữa à, bữa nay mình ráng mình hành à, giữ tâm ý à, không để cho điều phiền não có cơ hội sanh khởi thì sao thì mình đã giảm thiểu được phiền não và thu ngắn cái con đường sanh tử luân hồi à, còn nếu bữa nay á, mình giải đãi dễ vui buông lung à mình không có nỗ lực để thực hành à mình buông xuôi theo trần cảnh à thì sao thì như vậy đó phiền não nó điều khiển mình nó sai sử mình và như vậy thì cái cái con đường dòng quay sanh tử luân hồi đó nó dài thêm à chúng ta phải thường xuyên à, tự xem xét thẳng tỉnh thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả cái sự tu tập của mình mà khi mà mình hiểu biết mình thấy được cái cái kết quả thì sao chính cái cái kết quả này đó là nó dung bồi cho cái niềm tin trí tuệ và sự nỗ lực tinh tấn của mình càng mạnh mẽ hơn à, thì như vậy mình sẽ cố gắng để mà thực hành giáo pháp à, thì cũng xin à, giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều về cái à, câu hỏi của vua đi lên đá tức là người nào mà không còn tái sanh thì cái người đó biết là ta sẽ không còn tái sanh à, với thuyết báo này kính cầu mong chư tôn đức có thể nghe và chúc quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui à, tu tập tạo được nhiều chuyện sự trong đời sống à, để chúng ta cũng hướng đến à, cái con đường mà không còn tái sanh chấm dứt sinh tử luân hồn à, chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui à, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc và bây giờ xin cung thỉnh chư công đức như mời tất cả quý vị cùng à, thảo luận chia sẻ thêm về cái à, bài học ngày hôm nay à, xin mời đạo tràng nam mô bút thầy giá à, nam mô bút thầy giá dạ con nguyên trang và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư thanh tâm sư pháp thanh kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng dạ sa thú sa thú dạ con uh, kính tri ân uh, sư pháp thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ à. dạ con rất là hoan hỷ ạ à. dạ um, dạ con thôi bây giờ hôm nay con mở hàng luôn sư khỏi dạ Vậy là mình thường thầm mít mình mua luôn chắc ăn ha dạ đúng rồi thường con mời không ai con hay bị ế con hay bị ế nên bây giờ con mở hàng Chị, à, ừ, con mở hàng xong để mọi người à, mọi người à, có cái cái à, cái cái, cái sinh động mà khỏi rau luôn dạ đúng rồi chị chị nhung hôm à, nay em sao, là em mở hàng luôn dạ thường là con bị ế quá ừ. dạ à, dạ bà sư khi mà con nghe sư giảng về cái bài ngầu học ngày hôm nay là khi mà à, để cho mình à, tu tập như thế nào để mình chấm dứt cái sanh tử luân hồi đó sư thì à, thì cũng như qua cái bài học này giống như là mình phải thu thúc lục căn của mình sáu căn căn như là sư dạy là giống như là khi mình làm mình phải nhìn lại là mình làm sai cái gì à, mình thấy mình có thay đổi à, mình có à, à, mặc dù mình mình mình thấy cái tâm bất thiện mình đó nhưng mà khi mình thấy cái tâm bất thiện là có nghĩa là mình đã nhận mình đã nhận dạng nó ra thì mình à, thì bắt đầu từ đó mình mới thay đổi được mình phải thấy cái xấu thì mình mới thay đổi à, đúng không ạ à? À, à, thưa sư, nhưng mà giống như là à, cũng như là quý ngài, quý sư hay nói là thường á, thì mình phải sống trong, mình phải ghi nhận cũng như là thu thúc lục căn vậy đó sư. Mà con thấy mỗi ngày giống như mỗi sáng sớm đi khi mà à, mình dậy thì bắt đầu mình biết là sao cái phần mà con thấy có một cái mà sao con tập hoài con chưa được sư là sư có thể chỉ cho con như là sáng mình khi mình mở dậy mình dậy đi là mình phải phải biết cái mắt mình mở dậy mở mình phải biết là cái mắt mình mở rồi bắt đầu á là bắt đầu mình mới nghiêng mình hay đi xuống bắt đầu mình cũng như mình theo dõi những cái hành động của mình này nọ thì con thấy thường á là con ngủ là con mở mắt cái bụng một cái khi mà con khi mà con nghiêng người con que con leo xuống giường thì lúc đó là con mới biết thì lúc đó lúc đó là bắt đầu con mới ghi nhận mà con con con cố gắng con tập cái lúc mà nó mở mắt cái sư con tập không được cả à. sư có thể à, con mà con cứ giống như nó cái à, con không biết là tại vì con lẹ quá hay con tại vì tánh con cũng không có nướng nữa sư là con con cứ con thấy là con dạy các cái con mở mắt mà có, khi mà con leo xuống giường rồi đó thì con biết cái chân nào con leo xuống thì khi mà bắt đầu con đi thì con mới ghi nhận từ cái cái giai đoạn đó đó với um, dạ thư sư có thể chỉ thêm cho chúng con về cái mà thu thúc <laughs> về lục căn á sư dạ mà con thấy giống như là nói là cảm ngày thí dụ như mình ghi nhận như vậy thì có tính không sư thí dụ như bình thường mình làm thí dụ riêng bản thân con nói bản thân con ha thí dụ con làm mình trong cái việc nhà việc mình làm đi thì con biết con hay biết những cái việc con đi con đang làm à, mình làm cái gì đó mình hay biết nhưng mà thí dụ có một người à, người đó lại nói chuyện với con đi thì bắt đầu cái tâm con hướng ra người đó thì bắt đầu con nói chuyện khi mình nói chuyện rồi đó thì xong lúc đó thì mình mới biết là ồ oh, mình phải chú tâm vào cái lời nói của mình thì như vậy có mình có có có bị trễ không sư hay là hay là con thấy có nhiều khi con không biết sao dạ sư có ờ, kính xin sư có thể chỉ dạy cho chúng con cho con được ờ, được um, à, làm như thế nào để tốt hơn mà dạ con kính dân mít lại cho sư ạ à. dạ con xin xuống mít ạ à. nam mô bút thà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh thà giá thì ờ, sự thật ra đó, khi mà chúng ta mới bắt đầu mà thực hành đó, thì nó nó ờ, rất là khó tại sao tại vì cái cái tốc độ sanh diệt của tâm nó rất là nhanh cái tác ý nó sanh diệt rất nhanh à, nếu mà lúc đầu có trí tuệ và cái niệm mình á, chưa đủ mạnh á, mình mình theo kịp với nó à thì quý vị thấy rằng ở trên ờ, ở trời á quý vị thấy có đôi lúc những cái cái ờ, đàn chim nó bay bay cái tốc độ cũng cũng nhanh lắm chứ không à, nhưng mà có những cái chiếc máy bay à, những chiếc, chiếc máy bay này cái cái loại nhỏ thôi không phải là máy bay ờ, phản lực đó. thì sao à, thì người ta có những cái lúc mà cái những cái người mà họ đem máy chụp theo đó cái tốc độ giữa cái con, con những cái con chim và những cái cái tốc độ của chiếc máy bay này đó nó bằng nhau à thì sao thì những cái cái chiếc máy bay này có thể là song hành với, với cái đàn chim đó à, người ta có thể là chụp những cái tấm ảnh mà mà bầy chim đang bay giữa bầu trời thấy không đó thành ra đó mình phải tập à lúc đầu á là cái tâm mình á hồi đó giờ chưa tu tập nó làm theo cái cái quán tính cái bản năng tự nhiên nè à, vừa thức giấc là bắt đầu ngồi bắt dậy liền nha đó. rồi làm làm làm làm làm làm đi vệ sinh cá nhân rồi à, bắt đầu là làm chuyện này làm chuyện kia à là cái gì cái sự thúc đẩy của gì của phiền não à của tham muốn à, thức dậy rồi lấy ngồi dậy cho lẽ rồi à, ra vệ sinh cá nhân xuất hiện trước mặt rồi trên nọ rồi bắt đầu đang chuẩn bị à, lo này lo việc kia lo việc nọ là chuẩn bị ăn sáng chuẩn bị à, đi làm là chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị đó, nó phiền não nó thúc đẩy liên tục mà nó xâm diệt cái tốc độ à, chóng mặt luôn ha tại vì hồi đó giờ mình chưa có sự tu tập thành ra đó thành ra nó, nó, nó diễn trình của nó quá nhanh đi mình chạy theo nó, nó hụt hơi à thành ra mới đầu á mình à, tập thì sao bây giờ á là mình thức dậy mình phải quan sát liền mình biết là mình đã thức dậy cái đã ha rồi tại sao mình quan sát mình biết là mình thức dậy rồi cái mình quan sát mình coi cái gì coi cái tác ý coi tác ý nó nó thúc đẩy mình ngồi lên à nó ngồi dậy rồi ngồi dậy sao bắt đầu bỏ hai cái chân xuống à, đó à, thành ra đó sau này à, nhiều khi mình tập đó, giờ mình thức dậy mình biết là mình thức dậy cái đã khoan nằm yên đó. à, quan sát nó đã rồi sao bắt đầu nó nó nó thúc đẩy mình ờ, ngồi lớn ngồi lớn ngồi lớn à ngồi lớn đi vô nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề à, thì mình biết rồi bắt đầu mình từ từ từ từ mình ngồi lên rồi á mình hai cái chân mình bỏ xuống à, rồi mình chạm đất mình đứng dậy như thế nào thế nào đó mình tập mình tập mình kèm lúc đầu mình phải kèm đó à, làm chậm chậm chậm chậm chậm chậm để mà mình theo kịp là cái tác ý và cái cái cái cái hành động đó, nó nó diễn ra từ từ từ để mình kịp thời quan sát à, quan sát nó để mình biết à, chứ còn á chứ còn hồi đó giờ là nó cứ theo cái cái bản năng tự nhiên à, nó vậy vậy vậy vậy vậy vậy à, cứ làm riết nó nó trở thành cái thú quen rồi à, thành ra sao cái này chính là những cái sự quân tập thường xuyên mà không phải là chỉ ở trong cái kiếp sống này không mà nó nhiều kiếp sống rồi như vậy đó. ra nó là cái cái cái tiềm ẩn tự nhiên từ quá khứ à đó thì sự thật ra đó không phải là ai tài giỏi đâu ngay cả bản thân sư hồi lúc mà sư ở trong trường thiền điện cũng vậy thôi à, tại vì ở chùa thì mình cũng bị cuốn theo những cái công việc à, rồi sao mình cũng không có có kịp thời để mà quan sát từng chi tiết nhưng mà khi mà chúng ta ở trường thiền thì sao mình mới có cái dịp à, để mà mình quan sát từ lúc mà mình thức giấc mà đâu phải mà đâu phải mà dễ à trong cái môi trường tu tập rất mà cả gần cả nửa tháng đó mình mới quan sát mình mới làm theo được à, từ từ từ từ từ từ nó như vậy á à tức là khi mà mình vừa thức giấc à, thì mình biết à, là mình đã đã thức rồi rồi sao bắt đầu quan sát quan sát cái tâm của mình nó như thế nào à cái hơi thở vô hơi thở ra làm sao rồi bắt đầu nó mới thúc thối à mình ngồi dậy để mà à, xuống khỏi giường để mà làm công việc này công việc kia đi vô nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề đủ thứ chuyện đó thành ra đó mình phải cái này là mình mỗi người mình thấy phải tự thực tập tự thực hành à, rồi sao rồi tối á, khi mà mình trở lên giường ngủ vậy đó. có nhiều khi mình vô mình nằm rồi bắt đầu sao mình nghĩ dẫn dơ nhớ tưởng việc này việc kia việc nọ rồi hồi đó quên chìm vô giấc ngủ mình biết à, mà muốn mà thấy được ấy, quan sát được ấy, cái tâm mình nó rơi vô cái giấc ngủ như thế nào thế nào ấy, thì phải cả tháng ấy. tức là mình phải có chánh niệm lên giường nằm quan sát quan sát quan sát à quan sát cho đến khi mà cái bắt đầu mà cái tâm mình từ từ từ nó nó nguội được nó rơi vô vô cái giấc ngủ à nhưng mà đó khi mình tập như vậy đó thì sao từ từ cái cái cái sự chánh niệm tỉnh giác của mình đó, nó mạnh lên còn bình thường á mình ngủ là trong cái trạng thái si à, lúc đó trạng cái thái cái trạng thái si nó rất là nặng à, nhưng mà nếu mà hàng ngày đó chúng ta tu tập cái chánh niệm mình giữ vững mạnh rồi á từ lúc mà mình thức giấc đến khi mà mình ngủ trở lại mà mình có sự quan sát tâm của mình á thì sao cái chánh niệm nó có cái trước cho đến khi mà quý vị ngủ à, quý vị thay đổi cái tư thế à, tức là từ từ có thể là từ nằm nghiêng à, mình nằm thẳng trở lại à, hoặc là từ cái tư thế nằm thẳng mình có thể mình, mình xoay qua mình nghiêng qua trái hoặc qua phải à, mình cũng biết nữa nhưng mà cái này là phải phải tập rất là nhiều à, trong một cái môi trường mà để mà mà tất cả cái sự chánh niệm mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau à, đòi hỏi một cái thời gian lâu cả tháng chứ không phải dễ đâu à, ra tất cả cái gì ấy, nó cũng phải đi từ bước đầu phải tập mà mới đầu á mới đầu á là mình phải kiềm chế cái tâm mình á chậm lại thấy không kiềm cái tâm nó chậm lại thì nó cũng rất là mệt chứ không phải tại sao tại vì cái tốc độ nó sanh diệt rất là nhanh mà bây giờ mình kèm nó lại để mà mình quan sát cho được nó cũng rất là rất là khó ha đó thành ra đó cho đến một lúc mà mình quen rồi đó à, cho lúc một quen rồi đó ha là lúc đó là cái chánh niệm tỉnh giác mình cũng có kinh nghiệm nó cũng đủ mạnh rồi đó thì á, giống như mà mình à, mình đứng mình quan sát những chiếc xe ở ở ngã tư đường nhé mình đừng có ngó về phía sau mình chỉ ngó ngay ngay trước mắt mình thôi à, mình không cần phải phân biệt màu sắc rồi xe lớn xe nhỏ gì á như thế nào thế nào miễn mình đứng ngang ngã tư đường chiếc nào chạy qua vụt vụt qua chạy qua rất là nhanh quý vị chỉ cần biết là có một chiếc xe chạy qua đừng để ý đến màu sắc đừng để ý đến hình dáng đừng để ý đến cái ký hiệu của xe là xe Toyota xe gì gì gì gì đó chạy lắm mới biết một cái chiếc xe nó vừa vút qua là được rồi à, à, thì khi đó, đó là chúng ta sao quan sát quan sát à mình chỉ cần biết là danh sách danh sách danh sách à, đừng có để ý tới cái hành động rồi bây giờ hồi đó mình để ý là à, giặt đồ à, chuyển động tay rồi này kia nọ rồi kia nọ thành ra chính vì cái cái mà những cái danh từ tục đế nó kèm lại nó làm cho cái tâm mình nó chậm đi mà chậm kèm quá một hồi cái tâm mình nó mệt nè mà khi mà nó mệt nó mệt rồi nó bắt đầu nó phản ứng nè nó không muốn nó không muốn kèm vậy nữa làm chi mệt vậy nè, rồi hoặc là sao hoặc là sao hoặc là nó nó chán cảm thấy chán làm gì nó cứ kèm đấy mệt mỏi rồi nó chán rồi nó buồn buồn luôn nó phản ứng lại nó không ghi nhận không có gì hết hoặc là cái tâm nó cào nhào nó mè nheo tu gì tu như cái kỳ này đủ thứ chuyện thành ra đó lúc đầu bước đầu đó, mình phải cố gắng mình kèm kèm để mình quan sát được cái tác ý à tác ý này là danh rồi cái gì cái cái chuyển động nó diễn ra là sắc à mình biết mình đã à, nhưng mà sau này khi mà cái chánh niệm tỉnh giác mình đủ mạnh rồi đó thì biết à, danh sắc danh sắc sanh diệt sanh diệt sanh sắc sanh diệt đó à, chiếc xe nào chạy qua biết có một chiếc xe chạy qua màu sắc không quan tâm à, cái người lái không quan tâm màu sắc như thế nào hiệu xe như thế nào tốt đẹp hay là cũ xì gì đó nó kể hết à, mình chỉ biết có một cái đối tượng nó vượt qua có một cái tác ý sanh khởi sau đó là cái chuyển động nó, nó xảy ra mà thì lúc đó, đó cái tâm mình sẽ bất tiện trong cái cái đời sống còn lúc đầu thì do cái tâm mình nó còn trì trệ à, cái bản cái bản năng nó còn chậm chạp nó là, là tự nhiên à, thành ra lúc đầu nó rất là khó à, té lên té xuống à, cũng bị nó quật ngã à, té tới té lui nhưng mà mình kiên trì à, mỗi ngày ráng cố gắng một chút mỗi ngày cố gắng một chút thì lần hồi á, thì mình sẽ sẽ bắt kịp với nó à, thì giống như những cái chiếc uh, máy bay đó à, lúc đầu người ta chế tạo ra những chiếc máy bay đó, cái tốc độ nó có nhanh không nó, nó chậm lắm nó còn thua mấy cái con con ngỗng trời rồi này kia cái nọ nó bay ở trên bầu trời nữa à, nhưng mà sao lần hồi nó cải tiến cải tiến à, cải tiến và để những cái máy bay này đó nó bay cao hơn à, cái vận tốc nhanh hơn à, thì sao một lúc nào đó thì những chiếc máy bay này bắt kịp với cái tốc độ cái, cái độ cao của những con chim chim nga những con ngỗng trời thì sao người ta sẽ chụp hình được những cái con này nó đang bay như thế nào không? đó thì cái cái chánh niệm tỉnh giác mình cũng giống như là là chiếc máy bay vậy còn danh sách giống như là những con thiên nghe những con ngỗng trời à nó bay về tìm ráng mình ráng với mỗi ngàn chút mỗi ngàn chút lần hồi cái cái ghi nhận cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó mạnh mẽ lên à, thì mình sẽ bắt kịp được đối tượng à, chứ còn muốn gì biết rằng thì quý vị học cũng như diệu pháp chỉ trong một cái khải móng tay một cái búng tay thôi hàng tỷ tỷ sát na sanh diệt Đúng không mà lúc đầu á lúc đầu cái tâm thầm nhân mình á mà mình bắt kịp mới là lạ ha nhưng mà với cái chánh niệm tỉnh giác của cái bậc thánh thì các ngài quen rồi thuần thục rồi mạnh mẽ rồi các ngài mới bắt kịp được đó thành ra đó chúng ta phải từng bước phải tập thôi à, phải tập ai cũng vậy đó. À, các cái vị thiền sư thì cũng phải cũng phải tập à, cũng theo những cái lời dạy của đức phật à, những cái pháp dạy đức phật dạy trong kinh điển rồi sao mỗi ngày phải nỗ lực tập à, bị nó quật ngã té lên té xuống rồi ráng ráng đứng lên à, ráng đứng lên tập nữa tập nữa nó quật té ngã thì nó đứng lên tập nữa vậy đó không bỏ cuộc kiên trì nỗ lực từng chút từng chút từng chút từng bước từng bước à, thì cái gì cũng vậy à, những cái những cái kết quả tốt đẹp là sao phải gì phải có sự nỗ lực kiên trì à, phải giữ vững cái niềm tin à, phải nỗ lực thực hành à, cho đến cùng thì mới đạt được cái thành công à, còn bây giờ mình, té lên té xuống mình chán nản mình bón dở à, thì cái gì nó cũng phải có đòi hỏi chúng ta có sự kiên trì bền bỉ nỗ lực à, thì chúng ta sẽ đạt được tôi cũng à, xin giải thích cái à, thắc mắc của cô à, Nguyên Trang và dạ, chúc cô Nguyên Trang về sức khỏe gia đình an vui nam mô bích thầy giá dạ nam mô bích thầy giá dạ sa thú sa thú dạ con kính uh, tri ân sư pháp thanh đã chỉ dạy cho con ạ dạ để con uh, con cố gắng con tập dạ con kính tri ân sư ạ dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ à. dạ con kính mời đạo tràng uh, uh, có những thắc mắc gì về bài học ngày hôm nay dạ con kính mời bàn tay dạ những câu hỏi của uh, mọi người sẽ làm bài học chung cho đạo tràng à. dạ con kính mời dạ sa thú dạ con xin xuống ít à. kính mời dạ có dạ mời anh bảo quốc Dạ, Nam Mô Bích Thai Dạ, Nam Mô Thầm Bà Dạ, Nam Mô Sang Dạ. Con đánh lễ sư thanh tâm, sư pháp thanh, à, quý bà cô tu nữ, cùng lễ đạo tràng. Dạ, thưa sư, trong bài pháp hôm nay sư có nói về cái liên quan đến cái um, từng phàm phu mà chuyển đến để mà thoát thoát ly sinh tử đến hồi thì cái đoạn từ được um, um năm hạ phần kiết sử gồm có thân kiến hoàng nghi với cấp thủ và giảm bớt um, lòng tham và sự sân hận sư cái ý con muốn đặt ra là tại vì ở trong đó cái phần thân kiến là rất là quan trọng cho um, trong vị sơ quả thế sư như vậy ở đây cái thân kiến được hiểu như thế nào thế sư có thể làm sư có thể dẫn rộng về cái thân kiến chứ phải là cái tư kiến cái tự ngã hay là một cái bản ngã mà bị đó ta thấy không còn nữa hay sao sư tại vì con có đọc nhiều chú giải và quả thật nó cũng còn hơi lờ mờ cái chỗ thân kiến như thế này dạ con con xin ờ, gửi biết lại cho sư sẽ ờ, sư giảng rõ cái đề này dạ Bố phật cảm ơn sư nó mù của thầy á à, nó một thăm mời giá dạ xin à, anh à, Bảo Quốc anh à, lặp lại câu hỏi vì gì mưa cũng khá lớn á rồi ồn quá sư sư không nghe rõ không biết cái câu hỏi của anh như thế nào anh quan hỷ lặp lại dùm sư nha dạ dạ được sư dạ không biết là bây giờ đọc tràng cái nghe rõ không ạ à? dạ bây giờ thì nghe rõ hả dạ dạ một phần sư dạ à, tại vì trong bài pháp sư có nói đến cái năm hạ phần kiết sự của một vị sơ của một vị mà mà bị thánh sơ đạo sơ quả đầu tiên đó sư thì trong đó gồm có thân kiến hoài nghi với cấm thủ mà giảm bớt cái lòng tham và lòng sân sư cái ý con muốn hỏi là cái thân kiến đó thì được được được, được hiểu như thế nào thân kiến đi sư nó có phải là một cái từ ngã không còn hay là cái ngụ ứng này chỉ là sự sự vận hành của cái, cái năm pháp của cái danh và sắc thôi như vậy thì, thì con có đọc nhiều cái chú giải và cũng như nhiều bài giảng đó sư nhưng mà cũng cũng còn hơi lờ mờ và hiểu chứ thân kiến được được được được được hiểu như thế nào theo cách nhìn của sư à, sư có thể mà, mà giảng rộng về cái thân kiến của một vị khi mà bị bị sơ quả đã, đã đắc được cái, cái cái sơ quả đầu tiên đó sư thì như vậy thì cái thân kiến được nó nó được xem như thế nào thưa sư dạ con xin gửi biết cho sư ạ dạ nó mô bổn thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh thầy giá thì à, cái uh, à, phân kiến ở đây đó tức là sự dính mắc à, chấp thủ vào cái cái à, cái phân ngũ quẩn này à, ví dụ như là mình nói là cái thân này là là tối à, cái thân này là của tôi à, cái sự suy nghĩ này là là của tôi hả? vì mình lầm tưởng rằng trong cái cái thân này có có một cái bản ngã à, có một con người à, có người nam người nữ à, có cái này là ông sư pháp thanh à, cái này là của tôi cái này là khác đó thì thì đó là những cái cái tà kiến à, thì nếu mà tà kiến nó có có thường kiến và đoạn kiến à rồi rồi từ ngay cái từ ngay cái cái này đó nó ban bố ra thành 62 loại à, 62 loại tà kiến mà cái thường nhất đó, là chúng ta vào cái cái thân kiến à, chính vì á chính vì mình chấp thủ mình cứ nghĩ là có, ờ, là có cái tôi à, tôi học tôi hành à, tôi ăn tôi làm việc à, đó thì khi mà mình chấp thủ vậy đó thì sao bắt đầu mình mới mới chấp thủ những cái sở hữu bên ngoài à, con tôi vợ tôi tài sản tôi nhà cửa của tôi đó cho nên á cho nên á chúng ta phải sao chúng ta phải phản tỉnh chánh niệm tỉnh giác mình xem xét à, thì cái cái các cái pháp mà nó nó sanh à, trong đời sống hàng ngày đó đây là danh sắc danh sách tác ý à, các cái ý muốn tác ý nó là gì là danh mà khi mà tác ý nó nó hiện khởi thì giờ à, danh xanh thì à, sắc xanh ví dụ bây giờ à, nãy giờ mình đang à, đang ngồi à, mình ngồi lâu quá nè bây giờ mình muốn đứng dậy ha sao đầu tiên là cái cái tác ý muốn đứng dậy à, nó sinh khởi trước à, nó là nhân nó, nó là nhân à thì sao cái quả là gì bắt đầu cái cái sắc nó chuyển động à, cái thân từ từ từ từ nó chuyển động à, thì bắt đầu cái chuyển động đứng dậy nó nó, nó xảy ra nè à, đó rồi cái khi mà cái cái cái danh xanh thì sắc xanh à, rồi cái cái tác ý cái tác ý mà muốn đứng lên đó. À, khi mà cái cái hành động cái chuyển động của cái đứng lên nó xong thì cái cái tác ý đứng lên cũng diệt mà cái chuyển động đứng lên cũng diệt nè thì cái vị hành giả quan sát vào á cái danh xanh sắc sanh à, danh diệt sắc diệt đó thứ như vậy rồi quan sát phía sau cái cái tác ý này phía sau cái cái hành động cái chuyển động này đó hoàn toàn không có một con người nè nó chỉ là sự vận hành của danh người sắc à, nhân quả nhân quả danh sắc danh sắc danh sắc à. thành ra có cái câu nói là sao thế gian này à, là cái gì là danh và sắc à, ở ngoài danh sắc ra không có gì khác hết à, lớn như cái quả địa cầu này cũng là sắc mà nhỏ như cái hạt vi trần hạt bụi mà nó lơ lửng lơ lửng ở trong không khí mình thấy thì cũng danh cũng cũng là sắc à mà biết được cái hạt bụi biết được cái quả đất này là gì là danh là tâm thôi. Biết sau cái sự hiểu biết này không có một con người à, không có một người nam một người nữ nào à, cho nên á cho nên á trong cái cái cái mà cái cái định luật nghiệp báo đó. hồi nãy sư muốn liên hệ nhưng mà sợ nhiều quá hữu vị không nhớ hết à có một cái pháp là gì? không có một người gieo nhân mà cũng không có một người gặp quả à, chỉ là dòng dẫn hành của truyền não truyền miên mà thôi Nha. đó khi mà một chúng sanh ở trong quá khứ gieo những cái chủng tử thiện hoặc bất thiện thì cũng là do cái phiền não sai sử à, hoặc trí tuệ nếu mà phiền não nó sai sử thì gieo những cái nhân xấu mà trí tuệ thì gieo những cái chủng tử tốt đẹp nha rồi đến hiện tại à, cũng không có một chúng sanh nhận quả à, do cái năng lực do cái định lực nghiệp báo do cái sự vận hành của pháp à, nhân đã gieo đến lúc quả nó trổ chứ không có một người gieo nhân không có một người gặp quả nếu mà nói là cái chúng sanh a gieo nhân và chúng sanh a gặp quả là là thường kiến mà nói là a gieo nhân b gặp quả là đoạn kiến cho nên đức phật nói là không có một người gieo nhân một người gặp quả mà chỉ có sự vận hành của nhân quả hay là sự vận hành của à, pháp chúng ta hiểu vậy đó khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta đoạn trừ được cái sự chấp thủ à, về một cái bản ngã à, một cái tôi à, một cái chúng sanh hay là hay là còn gọi là phật tánh à, nó hoàn toàn không có à, không có con người không có bản ngã không có linh hồn mà cũng không có phật tánh chỉ là chịu sự vận hành của pháp à, sanh diệt của danh và sắc à, danh sanh sắc sanh danh diệt sắc diệt à, chứ không có ai điều khiển cái cái cái danh sắc này không có ai điều khiển cái định luật nhân quả này à, thì xin giải thích cái là à, thắc mắc của chú Bảo Quốc và chúc chú nhiều sức khỏe an vui nó mô thay thầy giá dạ là mô bích thầy giá nên nếu như vậy thì một vị hành giả một vị mà đắc được cái sơ quả đầu tiên đó sư như vậy thì cái vị đã hoàn toàn sống trong chân đế tức là các cả giải thấy danh và sắc cái sự trùng trùng những khởi của nhân và quả trùng trùng chứ không có một cái tự ngã không, không có một bản thân không một con người không một chúng sanh Ừ, có, có, có, có phải như vậy không sư như vậy thì chúng chúng con có thể áp dụng được không sư đôi khi con nghĩ là sẽ đi vào cái thường kiến đó sư hay là đi đoạn kiến ồ không ai làm không ai tạo nhân không ai tạo quả thì mình tha họ làm việc khác thì đôi khi nó <laughs> lại nó lại đi, đi bắt vào cái thường kiến đó sư như vậy thì sư có thể làm khai mở thêm điểm này cho tụi con được không sư dạ mô phật nam mô thầy giáo nam mô tham ma giáo nam mô sanh thầy giáo thì ờ, chính vì vậy đó mà đức phật dạy trong pháp cú kinh đó sau khi mà cái vị hành giả mà thấy được à, danh sắc sanh diệt theo cái nhân quả à, thì cái vị này mới, mới, mới diệt trừ được cái cái gọi là cái à, thân kiến à, cho nên là đức phật nói, nói sao à, thân ta còn không có không thân tái còn không có thân con đâu tài sản đâu à, đây là cái thân ngũ quẩn này ấy, hiện tại là do nhân do duyên nó sanh à do cái nghiệp báo nó đưa đẩy à, các điều kiện vật chất tinh thần nó hợp lại à, nó tạo thành cái cái thân ngũ quẩn này chứ hoàn toàn không có cái không có một bản ngã không có cái ta ha. thành ra mình mới làm mình chấp thủ là thân ta thân ta thân của ta đó đó là sai lầm tà kiến à cho nên đó, đức phật nói là thân ta còn không có ngay cả cái ngũ quẩn này nó còn có cái ta trong này thì những người xung quanh mình cũng vậy thôi à, do nhân do duyên do định lực nghiệp báo do luyến ái do quan cái các cái pháp nó vận hành mà chúng ta à, nương giá gặp nhau à, rồi á, nếu mà cái phàm phu theo cái phiền não thì mình à, chấp vô à, đây cha tôi mẹ tôi à, đây chồng tôi đây vợ tôi đây con tôi à, cho nên mình phải có đau khổ nha còn cái vị thánh mà đã đoạn trừ được cái tà kiến thân kiến rồi đó thì mới hiểu được cái lời đức phật dạy thân ta còn không có à khi mình biết vậy rồi á cái thân của quẩn này nó là như vậy thì tất cả những người xung quanh mình cũng vậy thôi à tại vì theo cái tục đế chế định thì nói ở đây cha tôi đây mẹ tôi đây chồng tôi đây vợ tôi đây con tôi à, đây nhà của tôi đây tài sản của tôi cái sự thật ra đó là cái gì là vật chất đất nước lửa gió à, do duyên nó nương giá tấu hợp nó hình thành thì đến một lúc nào đó cái nhân duyên hết thì nó cũng đã tàn là phía sau cái cái cái đất nước lửa gió này cái danh sách này không có không có một bản ngã không có linh hồn nè cho nên á, từ đó mà mình mới thoát ra được cái cái sự cái thông tiến mình chấp thủ à ra mình mới thấy được cái lời đức Phật dạy là thân ta còn không có có thì mình còn chắc vào cái gì nữa à con đâu tài sản đâu đó thì lúc đó mình mới diệt trừ được cái cái thân kiến à, để à, chặt đứt được ba cái hạ thành kiết sử thân kiến hoài nghi với cấm thủ à, nhưng mà cái cái thân kiến này mình nó rất là khó từ à, có những lúc chúng ta học chúng ta hiểu rồi đó nhưng mà ở trong đời sống mình đôi lúc mình cũng còn à, cũng còn khi mà mình nói chuyện ví dụ như bây giờ bây giờ nói sư à, sư phát thanh đó. đó thì có đôi lúc mình cũng còn cũng cũng còn à, dính mắt đấy không nhưng mà bây giờ chúng ta không thể nào mà mà ở trong xã hội trong đời sống mà mình nói bây giờ à, ngũ quẩn à, ngũ quẩn nói à, ngũ quẩn phát thanh <laughs> nói để cho ngũ quẩn à, thác nghe Thấy chứ mình biết khi mà nói là sư pháp thanh hay là tôi nói à, tôi chia sẻ đến quý vị tôi ở đây là trong cái ngoặc kép là giả tạm giả tạm hay là cái ngôi thứ nhất là giả tạm để phân biệt các pháp thế gian trong cái tục đế mà thôi chứ không có ngôi thứ nhất không có ngôi thứ hai không có ngôi thứ ba vậy đó. nhưng mà nếu mà mình à, mình không có cái sử dụng cái tục đế để mình nói chuyện như vậy đó thì ai hiểu sao ai biết gì được đâu ha thành ra mới tạm tạm còn sử dụng tạm là tôi anh nó để mà mình biết à, nhưng mà nhớ rằng á tôi anh nó là chỉ là gì là cái chế định tục đế cái sự thật ra đó không có tôi mà cũng không có anh mà cũng không có nó à, chỉ có sự vận hành của danh sách nhân quả à, sanh diệt được không đó thì chúng ta chúng ta hiểu biết như vậy còn nếu mà chúng ta còn dính mắt à, còn chấp thủ thì chúng ta vẫn còn thân kiến thì à, xin giải thích cái à, à thắc mắc của à, chủ bảo quốc à, chúc cô nhiều sức khỏe an vui dạ là một thầy dạ con xin tri ân sư dạ con xin nhường bước lại cho đạo trời dạ một bạn Nam Mô Bích Thai Dạ. Dạ con kính tri ân sư đã giảng dạy câu hỏi của anh Bảo Quốc ạ. À. Dạ con ờ, dạ cảm ơn ờ, anh Bồ Quốc đã đặt câu hỏi. Dạ con biết đạo tràng còn có câu hỏi không ạ? À? Dạ, sa thú bàn tay của chị Kim Nhung. Dạ, em kính mời ạ. À. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính uh, chào đạo tràng. Dạ thưa sư, à, bài học hôm nay sư nói về tái sanh thì uh, con thấy ở ngoài đời người ta nói là à, đầu thai đó thì cái, giữa cái từ mà tái sanh với cái đầu thai mình hiểu như thế nào? À, có thể nó nó giống và nó khác nhau ở chỗ nào thưa sư? Sư có thể giải thích giúp con để con hiểu thêm ạ. Dạ con kính tri ân sư, con dâng bích đến sư. nam mô vũ thà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh thà giá à, tức là mình nói là tái sanh đầu thai thì tái sanh là mình dùng ở trong những cái danh từ trong à, trong Phật pháp còn cái tục đế thông thường ở ngoài người ta kêu bằng à, đầu thai à, à cái cái cái cái người này đó à, mất đi hay là cái người này chết thì à, sẽ đầu thai ở một cái kiếp sống mới à thì à, cái cái à, cái tái sanh đầu thai đó để là cái gì một cái sự chuyển kiếp chuyển kiếp từ từ cái kiếp sống quá khứ à, nó đến chuyển đến cái kiếp sống hiện tại à, thì ờ, thì người ta còn có cái danh từ là cái như là tục sanh tái tục à, thì ờ, nó đồng nghĩa với cái cái cái, cái tái sanh à, còn cái cái đầu thai đó là là của của cái cái ờ, thế gian à, người ta hay sử dụng cái sự thật ra đó là nó là một cái sự à, chấm dứt của cái đời sống quá khứ để đi đến cái kiếp sống tương lai à, như hàng ngày đó hàng ngày à, mình nói là à, bình minh và hoàng hôn hay là à, bắt đầu một ngày mới à, kết thúc một ngày à, thì khi mà khi mà mặt trời á, ánh sáng ánh sáng mặt trời á, nó nó lần hồi nó từ từ từ từ từ à, nó tối đi chấm dứt ở bên này à, thì bên này gọi là hoàng hôn nhưng mà kế bên á sát bên á bắt đầu từ từ từ từ nó sáng lên thì ta nói là bình minh à, hay là nói là sáng và tối ha chứ sự thật ra đó cái cái cái cái lần ranh nó là nó nó không có không có hoàn toàn à thì cái danh từ tục đế nó nói vậy tức là cái tâm tử nó đến để mà chấm dứt cái kiếp sống quá khứ và cái tâm tục sanh à hay là ta còn gọi là cái thức nó liền hay là thức tái sanh là này bắt đầu nó mới kế tiếp chuyển tiếp từ cái quá khứ đến cái hiện tại à, à, còn cái cái cái này cái cái mà đầu thai ấy, thì ta nói theo cái danh từ thông thường ở của thế gian thì nó cũng vậy à, nhưng mà đủ cái là à, cái cái đầu thai ấy, thì nó, có <coughs> nó không đúng theo cái như trong cái cái cái lộ trình trình của của cái cái dòng luân hồi à, thành ra chúng ta hiểu biết đó là cái kiếp sống của một chúng sanh á, nó khởi đầu là cái gì nó khởi đầu là cái cái thức tái sanh à cái thức tái sanh này nó nương gắn vào cái thành phần vật chất nè mà nó mới hình thành cái cái cái bào thai à, còn còn cái cái thường thường á là à, khi mà một đứa bé mà sanh nó ra đó thì ta mới nói là à, cái cái trứng sanh này đó đầu thai vô cái cái đứa bé này à, cái hài nhi này trên nọ là, là, là cái phút lúc mà cái mà cái đứa bé chào đời ra khỏi lòng mẹ thì lúc đó nó gọi là sanh hay là đi đầu thai cái sự thật ra đó cái cái kiếp sống mới là nó khởi từ lúc mà cái cái thức tái sanh à, nó nguyên giá với cái thành phần vật chất tức là cái thức tái sanh mà danh và hai thành phần vật chất à, nó mới nương giá để hình thành cái cái bào thai và từ cái bào thai này đó à, bắt đầu nó mới chia ra thành à, à, thân mình đầu tay chân này đó ha rồi bắt đầu mới có à, phát triển lên hình thành thành bằng à, mắt tai mũi lưỡi à, những cái cảm thọ à, những cái thần kinh rồi phát triển à, để hình thành một cái con người đầy đủ ngũ quan à, thì xin giải thích cái ờ, thắc mắc của cô Kim Nhung và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui dạ xa thú xa thú sư dạ à, con kính chuyên sư đã giải thích dạ thưa sư nếu mà như vậy á, thì con hiểu sai phải không thưa sư con kiên hiểu như vậy này là chúng sanh á, thì nó có bốn loại là noãn thai thấp hóa thì cái cái chữ đầu thai này á, thì nó chỉ áp dụng cho cái ờ, chúng sanh mà à, thai thôi Ờ, nó không có áp dụng cho ba cái thứ chúng sanh kia là à, là noãn là thấp với lại hóa xanh à, ờ, nên là có khi con nghĩ là cái chữ đầu thai nó là theo uh, chế định mà theo dân gian họ nói thì họ chỉ nói đến con người mà họ không biết đến còn những cái chúng sanh khác như vậy là con hiểu sai phải không thưa sư dạ con kính tri ân sư giải thích giúp con dạ thì đúng rồi à, tức là cái cái tục đế à, từ ờ, từ cái chúng chúng sanh quá khứ đầu thai à, đến cái chúng sanh trong ờ, hiện tại à, khiến người ta không có biết ờ, là, là, là bên cạnh đó là nó còn những chúng sanh khác à, có thể là chuyển chuyển từ cái cái quá khứ đến hiện tại bằng cách là là à, hai sanh là chỉ cho con người và cái loài bằng xanh à, thấp sanh là những cái trứng sanh mà à, xanh ở những cái cái nơi mà ẩm thấp à, cái loại côn trùng hay là hoặc là à, quá xanh à, như các cái à, chúng sanh mà ở trong cái tỏi, mà Atula hay là ngạ quỷ hay là chân thiên hay là phạm thiên à thành ra người ta nói đầu thai là để chỉ ám chỉ là cái người này chết rồi đầu thai lại cái kiếp sống mới à, nhưng mà cũng là trong cái cõi nhân loại à, thì à, xin à, giải thích cái thắc mắc của cô Kim như, như vậy dạ. nó mua bút này á dạ xa thú xa thú dạ con kính tri ân sư dạ xin trao mic lại cho Nguyên Trang nha dạ xa thú xa thú dạ con kính tri ân sư để giảng dạy câu hỏi cho chị à, Kim Nhung ạ à. dạ kính cảm ơn chị Kim Nhung đã đặt câu hỏi dạ kính à, dạ kính thưa sư hình như hôm nay con mở hàng đắt á sư dạ à, và à, có một người muốn đặt một câu hỏi nữa sư dạ nguyên trang kính mời à, huynh à, bảo quốc ạ à. dạ dạ nguyên trang kính mời dạ nguyên trang xin xuống, xuống mít ạ dạ là một bữa thời dạ là một tầm dạ là một sư dạ thưa sư tại vì giờ thời gian cũng vừa ờ, phải là hết hết giờ sư con còn một câu hỏi hơi thắc mắc mà con đã ấp ủ trong lòng thời gian thì sẵn đây cho cho câu hỏi để để cho được thỏa mãn cái câu hỏi đấy sư thông thường thì sư nói là khi cái niệm ấy, cái lập niệm cái niệm nó không đủ mạnh hay là không đủ vững mạnh đó. thì cái chữ mạnh đây được cái hiểu là cái cái cái cái cường độ hay là cái sức mạnh hay là cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái sự sâu dày của nó bền bỉ của nó hay là nói về cái cái cái sự vận hành của tâm và tâm sở nó bám chặt vào đối tượng trong một thời gian dài miên mặt thưa sư thì đôi khi con bị hiểu lầm là cái chữ mạnh nên được hiểu là cái cái cái cái, cái, cái ý nghĩa là cái tâm mà tâm sở nó nó, nó nó chú tâm vào một đối tượng trong thời gian dài mà bền bị không bị gián đoạn hay được được hiểu là có một năng lực có một cái cái cái cái, cái, cái, cái hay là có một cái sự sâu dày cường độ âm thanh hay là cái gì nó mạnh mẽ đấy sư thì sư có thể giảng rõ cho con điểm này dạ một phật con xin gửi mít cho sư ạ nam mô bút thầy giá nam mô tham thầy giá nam mô sanh thầy giá thì thật ra về cái cái ngôn từ á cái ngôn từ á cái cái mạnh yếu đây đó à, có những lúc đó, nó tùy theo cái, cái cái trường hợp cái ngữ cảnh à, ví dụ như cái trường hợp mà mình nói là niệm nó đủ mạnh à, thì cái cái cái mạnh của niệm đây là không phải như cái mạnh của của tin tức cái niệm ở đây là nó đủ sức à đủ sức để mà nó bắt kịp cái đối tượng như nãy tôi nói là là là cái con ờ, con thiên nga con ngỗng trời á nó bay à, thì cái cái chiếc chiếc máy bay mà nó nó bắt kịp nó bắt kịp với với cái cái vận tốc của cái con à, thiên nga con ngỗng trời đó à thì cái niệm của mình á, lúc đầu là mình còn non yếu có những lúc là mình chạy theo đối tượng à lúc đầu cái niệm tỉnh giác mình còn non yếu thì có khi á, à cái cái hơi thở vô nó xanh mà mình bắt không kịp à rồi khi mà nó, nó kéo dài đó thì cái giai đoạn mà cái cái cái ờ, cái hơi thở vô mình nó kéo dài đó mình phải bắt kịp nhà rồi có những lúc đó là nó nó diệt mất nó diệt mất mình cũng không theo kịp nó à, cho nên là trong kinh nó nói là à, cái vị hành giả đó phải có chánh niệm mạnh mẽ để à, thấy được cái đối tượng từ lúc sanh cho đến lúc diệt tức là mình phải hiểu là cái chánh niệm tỉnh giác mình từ lúc cái hơi thở cái chuyển động của hơi thở vô nó vừa xanh à là mình mình biết hay là cái tác ý à, muốn thở vô vừa xanh mình biết đó. rồi rồi cái chuyển động nó vừa xanh thở mình biết nó kéo dài biết và cho đến lúc nó chấm dứt nó diệt mình biết đó thì như vậy đó cái đó mới gọi là trọn vẹn cái chánh niệm hơi thở vô à, hay là còn gọi là là chặn đầu chặn đầu ở đây là ngay ngay cái giây phút mình cái sát na nè cái hơi thở vô nó nó xanh à, chặn giữa là cái sự kéo dài à, rồi chặn cuối tức là ngay cái thời điểm cái sát na mà cái cái hơi thở vô nó chấm dứt mà mình qua ba cái ba cái giai đoạn mà à, sanh trụ và diệt đó nhưng mà lúc đầu cái vị hành giả mà mới tu tập đó thì thì không có không có nắm vững mấy cái này à kỳ do cái cái chánh niệm tỉnh giác nó còn non yếu cho nên có nhiều lúc đó, là mình chạy theo nó à đối tượng nó xanh xong rồi đó mình nó chạy theo nó mình ghi nhận nhưng mà biết mà mình chạy theo nó là cũng cũng giỏi đó rồi lần hồi lần hồi chúng ta phát triển lần lần lần lần cái chánh niệm tỉnh giác mình đủ mạnh à đủ mạnh ở đây đó là để mà mình bắt kịp với cái sát na sanh diệt của của hơi thở vô hoặc là bắt kịp cái sát na sanh diệt của của phòng à, rồi khi mà cái diễn trình mà cái cái hơi thở ra hay là cái sẹp mình cũng biết vậy à, tức là ngay tắt ý muốn thở ra mình biết và cái chuyển động thở ra sanh trụ diệt mình biết hay là cái tắt ý của sẹp mình biết là cái chuyển động của sẹt nó diễn ra từ lúc bắt đầu cho đến chấm dứt mình biết đó thì như vậy đó là gọi là cái cái niệm nó mạnh à, chứ không phải cái cái cái mạnh giống như là cái sự hỗ trợ à, của của cái mạnh của của quý giá cái tinh tấn mà nó khác à, cho nên cái niệm mạnh ở đây để mà nó nó bắt kịp cái sự sanh trụ diệt của các đối tượng à, ví dụ như bây giờ cái nhờ có cái, cái, cái, cái chánh niệm tỉnh giác nó đủ mạnh cho nên một cái đối tượng là sắc một cái hình ảnh gì đó nó khởi ra trước mắt mình mình biết à biết là cái cảnh nó đang xanh à một cái âm thanh nào đó à, nó đưa đến cái tay của mình à, mình đang ngồi thiền nhưng mà có một cái âm thanh nào đó mình biết là cái cái cái cảnh thinh à, âm thanh nó đang xanh rồi nó chấm dứt mình biết nó đang gì à, thành ra cái cái niệm mạnh ở đây để mà chúng ta theo sát à, không có chạy theo không có đuổi theo nó mà nó vừa xanh mình ghi nhận mình biết rõ nó đang xanh đang kéo dài đang diệt mình biết đầy đủ ba cái thời kỳ à, thì cái đây gọi là niệm mạnh à, xin giải thích cái uh, thắc mắc của chủ đạo quốc sa thú sa thú minh ân sư rất nhiều nhà một phật dạ xin biết lại cho minh trang dạ sa dạ, thú sa thú dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Phát Thanh đã từ bi hoan hỷ, hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay và kính tri sư đã giảng dạy những câu hỏi, những thắc mắc của chúng con ngày hôm nay ạ. À. À, dạ rất à, con ờ, à, rất cảm ơn những câu hỏi của à, à, anh Minh Thính Phát nè, chị Kim Nhung nè, dạ sa thú sa thú ạ. À. Dạ con thấy thời gian cũng à, vừa phải lẽ. Dạ con à, kính mời à, con kính thỉnh à, sư thanh tâm dạ con không biết sư còn trước máy không à sư dạ à, nếu sư còn trước máy con kính thỉnh sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con không ạ à? dạ con kính thỉnh bàn tay của sư ạ à. dạ con thấy chắc sư thanh tâm không còn trước máy dạ dạ ờ, dạ con kính thỉnh sư uống ly nước trước ạ à. <laughs> sư bác thành con dạ con à, dạ con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ à. sau khi à, à, kính pháp ngày hôm nay ạ à. dạ con kính tri ân sư nam mô quốc hà giá nam mô thầm hà giá nam mô sanh hà giá à, giải thuyết báo à, tính pháp thảo luận thật pháp à, kính cầu mong chư tôn đức hết thể thân an à, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui cầu mong thiên thiên quan hỷ với phước báo à, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc xin hai mạnh tư tăng chúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt Pavato sappa mangalam rappandu sappa devata sappa bhutana ubhavena sadang sote pavantu te pavato sappa mangalam rappandu sappa devata sappa dhamma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 cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn nam mô bút a giá sa thu sa thu lành thai dạ con xin thay mặt đạo tràng kính trương sư pháp thanh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. À. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Ya devata santi vihara vasini thu be kare bo kare ta hen ta hen ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so tin karonte te tha vi le Thế ra cha mắt cha na wa ca cha phết tha wo sa ra mi ca da na pata na pati upasaka. Gama cha de sa ni gama cha isara sabba na futa sukita pha wan tu te. Cha la pu cha ye pi cha an da sam pha wa san se da cha ta atha wo pa pa ti ka ni ya ni cam tham ma wa rang ba ti cha te sap be bi duk kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha buk ka la sang kho ho tu sa go wa at ya cha hi ta ya cha am he rak kha ta su kha tu sak tham mô Sabbe pithamma charino wutin samba puneya mathamma riyappa we dihite.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 Nguyện cầu tam bạo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và dạ, sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính trên sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh đã đến với đạo tràng, đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và dạ, con kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến đạo tràng và tham gia thời Pháp ngày hôm nay ạ. À. Dạ, và con kính mời quý cô chú lại trở lại rung vào ngày mai cũng như thường lệ vào, vào lúc 9 giờ tối giờ hoa thịnh đốn. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục uh, với bài học uh, và học với sư Pháp Thanh. Dạ, Kinh Melinda, dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời điều an lành ạ. À. Dạ, con xin tạm biệt đạo tràng ạ. À. Chúc đạo tràng ngủ ngon ạ. À. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, con kính tạm biệt.